Rồi chào mọi người nha Hôm nay có cái âm ly độ nè Ly nhỏ gọn Kết cấu bên trong Ở đây là à, cái dòng ống ly này nó đưa nó kéo ha mình à, kéo xích xác xuống cho mọi người xem à, ở đây thì à, cái biến áp ga biến áp này thì à, nó tầm à, chắc khoảng 10 15V nữa này chắc năm sáu ampe gì chắc năm sáu ampe tầm đó đó chứ không có chính mình nó không nói chính xác thì ở trên cái mặt này nó có những gì ở đây nó à, xài à, nó sử dụng là bốn cái con sò C 5387 à, ha bốn con rồi và đây là hai cái con con phết nha à, dịch ta nó tích tụ á rút chui mà rồi hai cái con phết nhân áp đây như lò kéo ha hai phép nhân áp còn dây còn đây là cái con TL494 ha đây là cái cầu cái cầu đi đi hết cầu à, đầu vào còn à, ở đây thì à, đây là đi hết đầu ga nè một con còn con nào nữa không à, hai con hai con đầu ga không lẽ bốn con chưa mình chưa tháo để nó mình tháo mình xem thử ha thì trước tiên thì ở đây mình thấy là nó cháy nè cháy cái phần này nè đây là chắc hai hai con này là hai con phết hai con phết để nhân áp rồi con ta kết hợp với con dao động tên là 494 ha với bên đây là cái cuộn dây à, cuộn dây để mà nó giống như biến thế đó mà còn âm sắc này mình không nói nha đây là biến áp thì bây giờ mình sẽ cắm điện mình cắm điện vào thử nha rồi mở công tắc đây trước tiên mình sẽ đo cái à, điện 220 nó có vào chưa ha này mình cũng à, vừa tháo ra mình kiểm tra nó không lên nguồn rồi mình để đi thôi chứ mình chưa làm 220 lên nguồn ha rồi tiếp theo mình đo AC trước nha AC à, không lên ha không lên lên này à, giờ coi cái mình tháo hai cái chân của ờ, biến áp mình đã xuất ra luôn một chân à mình tháo thêm chân nữa lỗi mà nó chập đi ốt cầu thì nó cũng không có ra được ha rồi mình tháo bỏ rồi coi lại thử nha rồi mình đã hai chân ngoài chá quá mình đang làm ban đêm để vậy nó hơi chá rồi không lên không lên đo lại 2.2 nha 2.2 lên ha rồi, vậy thì à, mình xem là cái biến áp này nha rồi, thấy rõ nó hơi bị chát chát mọi người thông cảm rồi mình rút điện nha rồi mình để à, khăn đo thông mạch mình xem thử coi nó có lên không à. thì là biến áp này có tương lai là nó đã ra đi rồi đó ừ mình kéo cao cao lên nữa mình thọc cái à, đầu mình vào xem thử nha đây đây đây đứt cọng nào mọi người đứt cọng dây mình kéo sát xuống người xem ginh lên đi mình sẽ nói lại nha đợi mình tí đây à, mình đã nói xong rồi đó rồi mình sẽ người thấy không con dây này kéo ờ, ra cho nó to to tí nha đây là cái cọng dây này. nói gì đi rồi mình để cái thang đo là rồi mình để thang đo ít nhân một mình đo thử nó có lên cuộn dây không nha rồi nó lên rồi nè cái nãy là nó không lên nha là do nó đứt cái cuộn dây ờ, sơ cấp á rồi bây giờ mình sẽ đo cái biến áp này coi xem cái nguồn nó có ra hay không á thì ờ, ở đây là cái trung điểm là ngay chính giữa ha. ngay chính giữa này thì nó phân áp qua hai bên ha rồi mình sẽ cắm vào nha rồi mình sẽ bật AC 50 nha rồi đây 15 18 v luôn Để thấy không đây mà để 18 v luôn á bữa nay 18 v 10 15 17 v thì hai bên là tầm khoảng 30 mấy v nha rồi 35 38 v đi mình tính vậy đi ha rồi vậy là biến áp chạy rồi đó rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ kiểm tra cái cái con à, diode cầu nha xem cái nó à, có chết không thì diode cầu đó một chiều ấy một chiều lên một chiều không lên là ok đây à, lên trợ kháng của tụ ok ông lên lên lên ông lên ok nha lên lên thế này giờ tháng có tụ không có gì cả rồi mình sẽ hoàn ờ, tắt đi mình tắt đi rồi mình sẽ đi hết cầu thì bốn chân đi hết cầu đây Đó, mình sẽ hàng hai chân trong ha hai chân giữa chứ về đây nha thì ờ, cái chỗ này ờ, nắng ra thì nó có tầm khoảng 18 ờ, đến 20 v DC nhé giờ mình ra thử ừ, ở công tắc à, lúc này đèn báo báo rồi nè mọi người tầm khoảng 25V nha mọi người tầm khoảng 25 hai bên thì chắc nó tầm 5 50V à, á, rồi nhân lên vậy là tầm 50V ha rồi à, ở đây ở đây thì à, cái phần này là cái phần bình rồi biến áp nó nhân như vậy thì này cho mình nghĩ là nó đã chạy nhưng mà nó còn phụ thuộc vào sò nó có còn sống hay không ha Nhìn coi cây để xem cây xem cái nguồn nó tới công suất chưa nha âm Rồi tới Tới Tới Tới Rồi bây giờ mình thấy nó cũng chậm chạm vậy đó Do đó giờ mình sẽ kiểm tra à, sò xem coi nó có sò sống à, có con nào chết không cái mình đã phải nha mình đo tủ nha mình đo tủ cho nó đo, đo nguồn cho nó hết rồi ít nhân một dòng này thì mình nghĩ mình đo là b với à, ơ ờ, là được không cần ok Ồ, nó chết ngắt rồi rồi mẹ đồng hồ rồi bây giờ là có khả năng nó chạy để chạy được có phần cấm bình bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào thử nhé đi để tôi cái à, a b đây a kim các bạn cho nó lo Để cắm thì mình cắm hai hai loa luôn nhé ngủ dưới ngủ trên ừ cắm về xong ha rồi à, mình thử tín hiệu nè có một bên nè rồi để mình thử cái tiếng đó chưa để mình à, xem lại cái nha con này con mực rồi à, bây giờ mình sẽ rửa mình sẽ chống thử nè mọi người mình vậy là hai bên nó chạy hết rồi đó rồi mình sẽ mở nhạc nha chưa khác Av đâu đây này nhãn HV Thank you. mấy nút này hư đấy mọi người mấy à, mấy cái nút này hiện tại đang bị hư để mình à, thay à, mấy cái nút luôn ha làm cho nó hát trọn vẹn một cái à, AC một cái DC gì thôi rồi à, mình sẽ sửa lại cái phần tiếp theo giờ mình đang làm AC nè AC giờ mấy cái nút này thì nó đang bị hư nha do đó mình à, sẽ làm cho nó hát thôi ok cái đi. rồi mình sẽ làm lại cái phần nhân áp cao lên nha con này con delay con ly này tính ra mình nhìn thấy nó cũng hay hay con sức sức cũng bộn bộn cái này mà được bỏ vô cái lo kéo một cái hay á rồi 50k nha mọi người đợi mình đi rồi cho ờ, ngắn video một tí đây này mình đã làm xong nha à, mình thay hết chùi sạch sẽ mình gắn lại nha bỏ cái ờ, mấy cái tấm mũ này vô cái này chả có cách điện cách gì theo mình sợ ờ, cái cái nút vặn của nó nó, nó, nó, nó đẩy vào không sát nó không được đẹp đó là mình phải để nó vào ha Ai, nhạc nha cấm điện thôi dây gì không đây là bếp hai cậu hai sợi dây để mình nói nha đây hồi nói hai dây lại mình chấm keo nến là luôn nến lại luôn vậy lát luôn lên luôn lai đứt nữa ha rồi mình sẽ mở công tắc nha trái qua à? phải hai loa đây, như vậy đã ok ha rồi mình sẽ siết tạm vào đây đi lát tính sao nha mình dặn một ốc thôi cái phần này là nó hát bằng à, bằng điện à, điện sóng nó không có qua nhân áp nha còn lo kéo của mình nó có nhiều cái là nó không có qua điện tất cả đều qua điện à, điện, điện nhân áp còn cái dòng này thì cũng có nhiều dòng lo kéo là nó không qua nhân áp nó chỉ lấy xài cái biến áp lên cái nguồn cao thôi còn cái này thì nó tương tự như vậy rồi bây giờ nó đã xong ha rồi mình sẽ để à, nó qua đi rồi ở đây mình sẽ kiếm một cái bình ha mình làm cái phần nhân áp này để mình dán cái này lại luôn ha nè trả điện thoại nè sẽ kiểm tra nguội trước nha thì à, đầu tiên mình sẽ kiểm tra hai con mốt phết này xem nó như thế nào rồi mình sẽ đo kích nhân một nha mình đo một con mốt phết này lên lên lên lên thôi giờ tháo luôn bây <laughs> giờ nó lên hết rồi đường nào nó là tính à, để mình bắn cái này lại nhé, mình bắn này rồi đây là khi mình à, định keo lại định cho nó sức ha rồi mình à, tháo hai cái, à, cái con này ra nha người người mà để nó trong cái tản nhiệt như thế này là mọi người làm hút nó ra cực lắm mình tháo nó ra rồi mình mới để tháo nó ra rồi mới kéo nó ra khỏi cái tản nhiệt rằng mà mình hút nó mới dễ còn ở đây mình à, khuyên mọi người là đừng có nên hút tập tập sao đừng nên hút mà mình lấy tay Đó, mình lấy tay thì à, mình lấy tay mình để món hàng vào mình kéo hai cái đầu qua cũng giống như mình làm cái này nè sau này mọi người làm à, cái mạch hai mặt à, đó mặt trên mặt dưới nó dễ hơn còn không thì mọi người lấy cái nhíp à, hai con này thì mình nghĩ là nó ra đi rồi đó, mọi người lấy cái nhíp mọi người trần xuống ở đây cái mình cứ làm là cái mạch của mình á cái mặt trên và cái mặt dưới nó không có bị bị tróc nha nó lộn con không mà nó cứng như vậy cái này à, do cái chỗ này lại nó lên đi à, nó bẻ chân á đó là nó hơi khó nó nóng nó nổi mà nó vòng mạch luôn mình kéo lại nha à, ngọt chú con này cũng vậy mọi người làm như vậy nè cái mai mốt mọi người à, làm cái mạch hai mặt ấy trên và mặt dưới giống như mấy cái dòng lo kéo đời bây giờ nó không có sợ bị bong mạch nhíp của mình nó thẳng mình dùng hút chì mình hút cho nó có lỗ sẵn đi sò dạ nhân sạch thấy cái chỗ này nè nó đứt nè mình sẽ nối lại trước nha sửa giống như lo kéo vậy mà vào chân à, hai chân như là hai chân số 3 bếp này lại cho mọi người xem rồi em à, vẽ ra là mọi người tham khảo nha mình không có đánh à, GDS gì cả chỉ vẽ là một 123 ha chương 1 chương 2 chương 3 à, chương một nói con trở 10k à, đưa qua chương ba à, chương 2 nó sẽ à, đưa vào cái chân của biến áp mình vẽ cái biến áp nó như thế này thì thực ra trên cái biến áp của à, cái này là nó có tổng cộng là 8 chân nha lấy cái này ra cho mọi người xem biến áp này nó có 8 chân nhưng mà hai chân này đã nấu lại nối lại với nhau ha à, bên đây cũng vậy ở đây hai chân này nối lại với nhau còn hai chân này riêng thì mình vẽ ra thành ba chân à, thì à, chân số 1 này à, đưa vào chân số 10 hay số 9 cái tên L494 nha à, chân dao động à, chân này là đưa vào chân số 9 có tên L494 thì còn đối với hai phép này thì mọi người xài âm ly á. nếu mà xài mà nhân áp cho cái nguồn âm ly thì nên dùng cái con à, TRF3205 nó tốt hơn à, hoặc là 7N à, 75 mình là 75 cũng được mà RFZ 44 cũng được mà RFZ 48 cũng được thì à, như cái dòng này thì mình thấy là xài cái tầm chừng RFZ à, 44 cũng ok ha chứ không có gì cả à, mình thì mình đây mình xài xài con 3205 thôi rồi trước tiên mình sẽ xem cái nguồn cấp ở đây có cái con này nó chết này cái con này con 1k đưa để mình xem đây xem cái con này nó đưa về đâu hai con này à, 1k sẽ rơi cho con trang ha thì hai con này là hai con 1k luôn ha mình sẽ thay cái con này luôn đi người đợi mình rồi à, đây là cái con tên là 494 ha thì à, cái lúc đầu mình có đưa cho mọi người xem á thì nó là chân số 9 và chân số 10 là hai cái chân sức sung của nó ha sung để lấy dao động rồi ở đây là cái chân này là mình vẽ sẵn cho mọi người nè rồi chân số số 8 rồi chung chung số 8 nè 11 12 là nói chung nè 8 11 12 nói chung là lấy nó nhận nguồn dương ha thì hai cái chân này nó sẽ có cái tầm là khoảng bằng cái nguồn mà mình cấp của nó hiện tại thì mình đang cấp cái nguồn là bằng cái cục này và đây nét lại còn cái cục à, lông tơ 9V ha rồi mình cắm điện vào tại mình không có cái bình mà đi kiếm cái bình gắn cho nó nó lâu lắm rồi mình sẽ kiểm tra xem cái con 494 à, này nó có chết hay không ha đây mình sẽ đặt cái đồng hồ cho mọi người xem tại là mình đang phóng to đây đó này đây là cái chân xà quá không rõ đắt quá đây mình đặt que mát nè à, chân 8 11 12 à nó có bằng cái tổng nguồn ha À, chín 9 à, chín 9 mấy này chân tám rồi chân số à, chín chín mười hai chân sung nè 11 12 là hai chân nguồn 13 14 nói chung với nhau nha cái này thì nó có tầm khoảng 5V là ok à 4V chính nè ok rồi à, chân 10 chừng 5 chừng 6 ha chừng 5 chừng 6 nó có tầm khoảng 1V chừng 5 nó có tầm khoảng 1V à, ok chừng 6 và khoảng 3V ok luôn ha rồi vậy thì con 4558 là nó không có tên đồ 494 là nó không chết ha rồi mình sẽ thay cái hai cái con này vào rồi ờ, trước khi thay thì mình kiểm tra hai con móc hết thì nó có chết không x nhân 1k đi cho nó dễ ấy nha rồi chân 1 à, và chân 3 không lên rồi chân 3 chân 1 không lên này. rồi que đỏ chân 2 que đen chân 3 không lên luôn rồi đồng hồ mình nháo rồi chân 1 chân 3 nè 1 3 không lên nè rồi RV đỏ đỏ 2 đen 3 lên nè quê đen 2 quê đỏ 3 nè không lên nè giờ mình kích kích cái đo lên kích lại nha cái này à, con này đài ha thích không chạy ha Để tiếp theo <coughs> Ủa, còn con mới tháo ra đâu rồi nè Để y như cũ rồi xong vẽ luôn ha rồi hai chiều lên lụm rồi đo lại con này à, không lên nè kích nè không lên luôn không lên luôn ha rồi xong rồi mình sẽ lấy một cái con khác mình lấy cái con à, ERFZ 48 ha wow, ERFZ 48 rồi mình đo hai chân ngoài này nó sẽ không lên ha rồi hai chân ngoài rồi chân một chân ba không lên ba một không lên nè rồi đo chân giữa số 2 và số 3 lên rồi số 2 chân số 2 là que đen chân số 3 là que đỏ không lên ha mình kích nè kích chân 1 với chân 3 nè đo lại lên nè ha rồi mình xả nè chập hai chân lại xả rồi đo lại là không lên ha, là tốt đo lại không lên là tốt rồi là con này tốt giờ mình sẽ gắn vào thôi để mình đi kiếm hai con phép rồi, đây mình à, đã gắn vô đây đó, mình gắn cái con 75N 75 ha rồi trước khi gắn mình sẽ cắm điện vô mình sẽ cho đi qua một cái tải ha à, cho nó ờ, có bóng đèn 12V à, cho nó chắc như để chặt sò nhiều tiền lắm chấm liền rồi mình sẽ đo ở đây bậc thang 50 50 nha rồi thử nguồn ra chưa đây ở đây mình giờ cái nóng rồi đèn cũng không sáng mà rồi vậy thì ở đây mình sẽ kiểm tra đi hết đầu ra ha điện cái kiểm tra đi hết mà hay là tại nguồn nó yếu quá nguồn yếu quá bị tuột ampe nay mình lại à, quay tiếp ha thì à, hôm qua mình quay thì nó bị à, hết pin mình không có quay nữa rồi mình cũng đã làm thì ở đây nè bốn cái con này hôm qua mình chưa có xem thì mình xem là bốn con này ra là chỉ là bốn con diode thôi nha con này con diode hai chân rồi Ờ, mình ờ, mình dở ra thì cái con ở đây nó bị gãy cái chân luôn do đó mình ờ, thay bằng cái con này thì, thì nói chung là nó cũng không có liên quan gì tới mạch lắm còn mình câu vô đây cũng được nhưng mà nó bị đội mạch á sợ đội ở dưới đi lên do đó là gắn như thế này à, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến mạch còn đây là những cái đường dây đứt mạch ha còn cái này dây này thì nó có sẵn rồi à, nó đấu như thế này tức là nó lấy mát nè đó, lấy mát nè đó, nguồn âm á hay là nguồn mát á, là nó đưa thẳng lên cái chân hai chân số 1 như hôm qua cái à, cái mình vẽ cái cái, cái sơ đồ của đấu phép à, nhân áp rồi đó thì đây là hai chân này nó nối lại với nhau ha hai chân số 3 ha. ít ờ, S đó thì à, mình nói chung chung vậy đi chứ mình nói GDS DX có nhiều bạn tại vì mình làm cái kênh của mình thì chủ yếu cho những cái anh em mà cũng mới thôi chứ cũ thì chắc cũng ít có ai xem cái kênh của mình đó mình nói cái từ nào mà dễ hiểu cho anh em ha rồi chân à, chân ba hai chân này nó là với nhau rồi xong rồi nó mới à, nắng qua cái cuộn dây này nè cảm biến qua cuộn dây này thì ở đây có nguồn điện AC và nó sẽ đưa vào diode này để nắng à, đưa vào ga DC để đưa vào tủ ha thì ở đây thì hôm qua mình cũng nói rồi thì bây giờ mình sẽ đo lại cho mọi người xem ha để mình kiếm cái à, cái à, chân này mọi người thấy không thì ở đây bắt đầu từ là chân số 1 rồi bên đây ha đây là chân số 1 thì ở đây là chân số 1 2 này đây là 8 này, 9 này. À, đây 16 này. mình ghi vậy đi ha mình thấy không à, mình phóng to lên tí nha à. rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ số ha để cho mọi người đo cho nó dễ nhìn cho nó dễ rồi ở đây thì mình cũng không có cái cái bình cái hai cái bình của mình cũng sao mà nó hư hết rồi đem ra nó không có ăn điện nhiều đó mình câu bằng cái biến áp này à, biến áp này mình nắn ra cái bình thì ở đây mà mình cái chân à, âm này, mình gắn vào cọc âm bình nhân dương mình gắn cục dương này ha chân âm mình gắn cục âm rồi ở đây là mình à, đó mình cắm lên đang câu tải rồi móc móc liền ra chập à, rồi bây giờ là mình sẽ đo cái à, nguồn ra của nó ha đây là hai chân tụ nguồn ra này. Đó, mọi người xem nó lên được 32V ba mươi hai v ha Rồi, nguồn vào nguồn vào của nó là mình đấu là 12 12V à, ha nguồn vào 12V nguồn ra là nó được 32V 11.5 ha tổng luôn tổng volt nó được 64V ha rồi đó là nhân áp thì à, khi mà sửa mạch nhân áp này thì mọi người cứ làm y như mình à, kiểm tra ở chân số 8 và cái chân số uh, 11 12 này là nó đi chung với nhau ha à, là nó có cái cái nguồn vào còn ở chừng uh, 12 13 nó 13 11 này 9 10 11 12 13 14 này nó có tầm 15V ha thì uh, như cái lúc đầu mình nói đó mọi người xem cái lúc đầu đó là kiểm tra được con IC này nó có chết hay không còn mà cái nguyên nhân mà tại sao mà nó bị uh, chập chập tải á, khi mà mình gắn vào thì bị uh, nguồn điện nó bị uh, mất đi mất mất điện đi là do cái phần này nè đó mọi người nhìn ở đây nè tại vì cái con à, của nó là nó cái cái lưng của nó là nó không có cái nó cách điện được ha còn cái lưng này là cái lưng nhôm ha do đó là mình gắm vào là nó bị chập ha. chập nhưng mà bây giờ mình kiếm được một con còn một con nữa thì không được rồi một con nó không có do đó mình lấy cái con IRF IRF 32 3205 bỏ vô luôn ha không sao hai con này nó chạy cũng bình thường không có gì cả mình cũng đã thử ok rồi không có sao cả nhưng mà mọi người phải à, cách cách tăng nhiệt cho nó nha như là mình dùng một cái con ốc mà nó có cái, cái nhôm này, bỏ vào này, là ok thì bây giờ máy nó đã hoạt động bình thường không nóng không gì cả rồi bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem ha ở đây là mình đang à, thử cái phần bình ở đây phần bình thì mình câu bằng cái cục biến áp 12V ha mình ấn lên 12V DC rồi mình sẽ mình bớt lại nhỏ tiếng lại rồi dây rồi tại mình đang à, câu tải do đó là nó bị chiều tải nó à, đèn nó hơi à, ẩn ẩn tí giống như là mình chưa có ổn định cho cái cái máy này để mình làm mình vắt đồ lại hết là nó sẽ không có bị cái tình trạng nó giật giật vậy nha. này cầu tải nó, nó, cái bóng của mình nó nhẹ quá nó, có quát nó yếu quá mà mình sẽ gắn lên tháo bỏ bóng đèn mình sẽ hàng thì dây điện vào luôn ha sức lại để cho mọi người xem ha à, đây là dây cắm à, AC của nó nè mình để đây cho nó gọn ha đây còn cái à, cái này là hai cái dắt này là hai dắt bình thì cái chỗ này nè mọi người đấu vào thì đấu cho nó cẩn thận nha nó lộn cọc là nó bị cháy liền ở đây dương À, còn nếu không thì mọi người dùng cái con diode cầu bỏ hai cái chân này vào chính giữa còn hai chân kia mình hàng cố định bên trong thì mình cắm lộn chiều nữa nó cũng không có bị gì cả nó không có bị chặt bị trái gì hết ha rồi bây giờ mình sẽ cắm được bình ha sẽ tháo cái, cái phần bình ra nha đây là dắt này là dắt bình mình, mình tượng trưng cái dắt bình à, cái bình của mình biết sao mà nó hư mình gắn cái cục biến áp nắng nguồn ra mình làm luôn thì cũng vậy thôi chả có gì nhưng mà mình đâu có hát lâu đâu sợ bị tuột bị gì Rồi bây giờ mình sẽ cấm những dây điện này ha đây mình sẽ à, cấm bằng nguồn AC ha rồi mình cứ mở nhạc còn cái à, phần mít này thì à, khi mà nó sửa được cái phần nguồn này sửa phần mít này thì nó đơn giản này mà phần mít này nó cũng đã có thấy mình thấy cũng không có hư gì đó à, vậy xin chào mọi người nha chúc mọi người thành công